hôm mình chia sẻ cho anh em thì mình vẫn khuyên anh em vào vào cái chạm 7 cứng này là đủ 19 số thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta chiến thắng được cái chạm 7 này và ăn thẳng con đặc biệt 76 và 78 anh em nhé hai hôm liền nó đều về cái chạm 7 này đó quá là tuyệt vời rồi thì cũng chúc mừng anh em ở trên kênh tiếc gì một like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh chia sẻ được những cái đường lui chuẩn hơn để giúp đỡ anh em vào bờ anh em nhé thì mình cũng cảm ơn 443 người đã like video cho mình và 4.000 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống ủng hộ kênh bằng một nút like và nút đăng ký kênh để kênh phát triển hơn nữa để giúp đỡ mọi người nhiều hơn anh em nhé thì gần đây thì những cái lượt video của chúng ta thì cái lượt xem thì nó giảm và lượt like nó giảm thì anh em uh, ủng hộ kênh để ý ủng hộ kênh lượt like và lượt bình luận dưới phần video khi mà mình lên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 thì trong buổi buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia sẻ cho em về cái đường cầu đè lui thì trước tiên đi về phần uh, chia sẻ thì mình muốn giới thiệu qua về phần Zalo 0566517326 thì anh em nào mà không có thời gian xem mà không có thời gian tìm hiểu cầu thì anh em kết bạn với số Zalo để làm việc trực tiếp với mình thì trên Zalo thì mình sẽ thu phí là 500k mãi mãi anh em nhé mãi mãi chỉ dành cho những anh em nào mà không có thời gian soi cầu xa bờ loạn số không phải đánh số gì thì anh em kết bạn để làm việc trực tiếp với mình Zalo 0566517326 500k mãi mãi nó anh em thiện chí thì chúng ta kết bạn vào để giao lưu không thì chúng ta tham khảo trên kênh em nhé trên kênh của chúng ta thì cũng khá là ok anh em ạ rồi ok thì em cũng để ý luôn đây cho mình thì à, trong buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đi chia, chia sẻ cho em về một cái bộ đề kết hợp với đường cầu lô khung thì mình sẽ đi lấy 4 tuần gần nhất để đi test cho anh em này thứ năm bằng tuần anh em nhé thứ năm ngày 20 tháng 10 này ở giải đặc biệt chúng ta kết hợp với giải 3 hai con này thì chúng ta cũng kết hợp lại cho mình anh em nhé hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau cho mình chúng ta có bộ đề một bộ đề 34 này ô đề 34 của chúng ta lần lượt là 343 này 393 này 848 này và 898 đề lui tuần của chúng ta là ngày thứ năm anh em nhé mình sẽ kết hợp cả chạm và bộ đề để chúng ta nuôi thứ năm ngày 20 tháng 10 này ngày đầu không ăn này ngày thứ hai đề về 98 thì chúng ta đã ăn được con đề 98 này trong bộ đề 34 tiếp tục khi xong thì chúng ta lại đợi đến thứ năm bằng tuần chủ nhật đề về 43 thì chúng ta đã ăn được con 43 này và ăn chạm 4 anh em nhé thứ hai này thứ ba này thứ tư đề về 39 thì chúng ta cũng ăn được con 39 này thứ năm này ngày 27 tháng 10 thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 14 và chạm 6 anh em nhé. Bộ đề 14 của chúng ta thì có 141 này, 191 này, 646 này và 696 để chúng ta lui tuần thứ năm ngày 27 tháng 10 ngày đầu tiên đề về 41 thì chúng ta đã ăn được con đề 41 này trong bộ đề 14 tiếp tục thứ bảy này chủ nhật này thứ hai này thứ ba đề về 76 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 6 này anh em nhé Thứ tư đề về 46 thì chúng ta vừa ăn chạm 6 và ăn con 46 này trong bộ đề 14. Tiếp tục viết xong lại đợi thứ năm. Thứ năm ngày mùng 3 tháng 11 này thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 23. Bộ đề 23. Chạm của chúng ta là chạm 8. Bộ đề 23 của chúng ta thì có 232 này, 282 này, 737 này và 787. Để chúng ta lui tuần thứ năm ngày mùng 3 tháng 11. Ngày đầu không ăn này. Ngày thứ hai đề về 87 thì chúng ta đã ăn con đề 87 này và ăn chạm 8 trong bộ đề 23 này. Tiếp tục khiên xong lại đợi thứ năm bằng tuần. Chủ nhật này. Thứ hai này thứ ba thứ tư thứ năm ngày mùng 10 tháng 11 này thì chúng ta có bộ đề là bộ đề 11 chạm của chúng ta là chạm 6 anh em nhé bộ đề 11 bộ đề 11 của chúng ta thì có 11 này 66 này 161 4 số để chúng ta lui tuần thứ năm ngày mùng 10 tháng 11 này. Ngày đầu tiên đề về 36 thì chúng ta ăn được cái chạm 6 này. Tiếp tục. Ngày thứ hai đề về 11 thì chúng ta đã ăn được con đề 11 này. Trong bộ đề 11 đi cặp cùng con 66 anh em nhé. Tiếp tục. Chủ nhật này, thứ hai này, thứ ba đề về 06 thì chúng ta ăn chạm 6 này thứ tư thứ năm ngày 17 tháng 11 đề về 76 thì chúng ta vẫn ăn chạm 6 anh em nhé thì theo cái đường cầu mà mình test cho anh em thì nếu về phần chạm tỷ lệ nó ăn rất chi là cao thì cái tuần này của chúng ta thì là có cái chạm 7 anh em ạ chạm 7 tiếp anh em nhé và bộ đề là bộ đề 02 bộ đề 02 bộ đề 02 của chúng ta lần lượt là 020 này 070 này 525 và 575 đường cầu này của chúng ta thì chỉ có 8 số thôi thì cái cá nhân của mình theo cái đường cầu này thì mình rất kết là 070 và 575 anh em nhé đó mình chỉ kết bốn con này thôi và cái chạm 7 này cứng này nên là anh em à, tham khảo cho mình chạm 7 thì nó ra hai ngày liên tục ngày mai thì mình nghĩ là nó vẫn còn cái chạm 7 anh em nhé nên là anh em nào mà nuôi thì chúng ta tiếp tục nuôi đến thứ năm tuần sau cho mình và cái bộ đề 02 này anh em nhé đây là cái đường cầu đài lôi tuần của ngày thứ năm về đường cầu lô khung thì anh em đã ý luôn đây cho mình đường cầu lô khung 3 ngày thứ năm này ngày 20 tháng 10 anh em lấy cái giải tư này cho mình con đầu tiên và con cuối cùng bộ số thứ nhất ở giải tư này hai con này thì chúng ta ghép vào với nhau thì chúng ta có cặp lô khung 3 ngày cặp 5885 này khung 3 ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật anh em nhé mình sẽ đi test cho anh em này thứ năm chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta đã ăn được con 58 này anh em nhé 58 của chúng ta ở dãy tư này tiếp tục phiên xong thì lại đợi đến thứ năm hàng tuần thứ năm ngày 27 tháng 10 này thì chúng ta có cặp 505 để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 50 này phải không ạ ăn được con 50 và 05 thì chúng ta đều ăn được cả cặp anh em nhé 05 giải 7 và con 50 ở giải 3 này thì chúng ta ăn được cả cặp tiếp tục khiên xong lại đợi thứ năm hàng tuần thứ năm ngày mùng 3 tháng 11 của chúng ta thì có cặp 484 này để chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật thứ sáu thì chúng ta đã ăn được con 48 này 48 của chúng ta hai nháy anh em nhé 48 hai nháy tiếp tục khiên xong lại đợi thứ năm bằng tuần thứ năm ngày mùng 10 tháng 11 này thì chúng ta có cặp lô khung 4004 để chúng ta chơi thứ 6 thứ bảy chủ nhật ngày đầu tiên thì chúng ta cũng ăn được con 40 40 của chúng ta về dãy 6 thì theo cái đường cầu lô khung này của mình test thì đa phần là nó ăn ngày đầu tiên anh em nhé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 về đường cầu lô khung 3 ngày là cặp 1771 của chúng ta chơi thứ sáu thứ bảy chủ nhật và đề lôi tuần của chúng ta ngày thứ năm thì mình tiếp tục bắt cho em là cái chạm 7 tiếp anh em nhé. Bộ đề 02 thì cái dàn đề của chúng ta thì ờ, chỉ có 8 số thôi. Thì cái cá nhân của mình thì kết 575 và 070 và cái chạm 7 cứng này anh em nhé. Đó, anh em lên vào đủ 19 số cho mình kết hợp với lại cái bộ đề 02 này của mình